cái dưới và đằng sau của bếp tôi đã bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột chạy vào cánh phá dây điện để các bạn có thể nắm rõ hơn những thông tin và những chức năng của bếp khi tôi giới thiệu cho các bạn thì các bạn có thể ấn vào nút phụ đề tiếng Việt ở phía dưới chức năng đầu tiên tôi sẽ thử cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa với chức năng này tôi sẽ bật hết cả ba bếp lên hộp nướng thì có một nướng một vị nướng được làm inox đây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 cái đó là do quay cảm biến nó cảm nhận nhiệt độ ở đấy nồi nóng hơn 200 độ C và nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại để tiết kiệm ga cho chúng ta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 xem nhiệt độ hai đáy nồi nó bao nhiêu bếp bên trái của tôi là hai ba trăm lẻ sáu độ bếp bên phải là ba trăm lẻ sáu độ bếp bên trái là hai trăm tám mươi độ hai bếp của tôi đã khóa ga đây kèm thêm một tiếng nóng từ le cái đèn nó chớp nè báo khóa ga một công tắc vẫn đang mở đã thực hiện chức năng thoát ga khi nước cạn nồi thành công chức năng thứ hai ờ, tiếp theo á, để các bạn sử dụng pin sạc á, thì các bạn kéo hộp pin ở đây ra bác sử dụng một cặp pin đại như thế này cặp pin pin sạc sẽ không có gắn vừa vào được do nó cũng nhỏ thôi đây chiều dài không có bằng vì thế chúng tôi có kèm một cái thanh lò xo này cái này để các bạn sử dụng tăng chiều dài cho bên pin các bạn để hơi cong một đầu của lò xo lên móc vào những cái lỗ trong hộp pin đây để vào những cái lỗ trong cái cực dương của pin pin khi giao cho các bạn chúng tôi làm dấu sẵn hai đầu dấu trừ là cực âm và dấu cộng là cực dương cực dương có những cái lỗ nhỏ này chúng ta móc vào rồi chúng ta lắp vào hộp pin hộp pin đó thì nó có hai cái ký tự dấu trừ ở bên trong và dấu cộng bên ngoài chúng ta lắp vào y chang như vậy luôn các bạn lưu ý là tránh mắc sai lúc đạo cực nha vì nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực á, thì pin sẽ không hoạt động được mà các bạn để lâu quá thì ờ, pin sạc nó sẽ hỏng luôn Đức lắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi mà các bạn sử dụng pin sạc á, để biết được cái lượng uh, pin của nó còn nhiều hay ít các bạn có thể nghe tiếng đánh lửa của nó tiếng đánh lửa nó nhanh nó mạnh tức là pin nó sắp hết tiếng đánh lửa của nó yếu nó chậm dần đi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 trên cái cục sạc nó có hiển thị một cái đèn đèn báo màu đỏ tức là bên nó chưa có đầy khi nào đèn nó chuyển qua màu xanh á tức là bên đã đầy rồi các bạn có thể tháo ra các bạn vừa sạc vừa sử dụng hoặc là sạc qua đêm đều được hết bếp ga này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho các bạn trong vòng một năm độ trả trong vòng 10 ngày đầu nếu có vấn đề lỗi về kỹ thuật cũng như là chúng tôi sẽ tặng kèm cho các bạn một bộ pin sạc để các bạn có thể thoải mái sử dụng một cách nó tiết kiệm và hiệu quả hơn bếp này thì nó cũng có cặp kiềng zin của nó thì có thể sử dụng được khoảng từ 5 cho đến 6 năm chúng tôi tặng các bạn thêm một cặp kiềng nữa để nhân đôi thời gian sử dụng lên thành 8 đến 10 năm hoặc trong thời gian sử dụng á, bếp của chúng ta nó có bị hư hỏng kiềng thì chúng ta cũng có kiềng khác để thay không có lo sợ không có kiềng để thay sử dụng nữa bếp này nó là dòng bếp cơ bản nên nó chỉ có tích hợp uh, hai chức năng an toàn là khóa ga khi nước cạn nồi cũng như khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa ngoài ra thì uh, bếp này thì nó có một cái chế độ rang ở bên đây chế độ rang bạn bật bếp lên bấm vào đây đây là chế độ không phải chế độ rang đây là chế độ hẹn giờ nửa tới 30 phút thì các bạn có thể bấm vào đây và các bạn hẹn được 30 phút thì bếp sau bếp nó sẽ tự động tắt bếp ngoài ra thì nó sẽ không có chức năng nào khác đây bấm vào nếu mà các bạn muốn hẹn giờ tắt bếp á, thì chúng tôi có bán kèm một cái thiết bị hẹn giờ như thế này giá là 80.000 một cái để các bạn có thể mua về sử dụng cái này á, thì các bạn sử dụng rất là đơn giản chúng ta chỉ việc cắm cục sạc vào thôi các bạn chỉnh tối đa được là 90 phút và nhỏ nhất là một phút tôi sẽ để mức nhỏ nhất là một phút này để thử cho các bạn xem này bật bếp lên bước cuối cùng là các bạn lấy pin ra để bếp không còn nguồn điện nữa